ừ. hôm nay gia sẽ review cho anh chị cái giao diện mới của facebook nhé giao diện mới à, sẽ hội dạo gần đây thì facebook cũ thì rất hay bị thoát ra bị ao ra liên tục vì có khi là đôi khi là à, vào rồi nó bắt nó thoát ra nó bắt đăng nhập tiếp và rất nhiều tình trạng facebook như vậy thì chúng ta sẽ đổi sang cái giao diện mới của facebook tuy nhiên à, có những người á à, facebook facebook á à, kêu có danh đổi sang bình luận mới thì mới đổi được còn nếu không thì nó sẽ không xuất hiện nha. thì tí nữa đây sẽ hướng dẫn cho các anh chị chuyển qua Facebook giao diện mới như thế nào được không ạ đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá review cái giao diện mới nhé đấy giao diện mới của Facebook là ở trang chủ á, khi mà chúng ta vào new feed á, thì nó sẽ hiện ra đây đấy các sự kiện video đấy các nhóm của chúng ta liệt kê ở bên góc tay trái màn hình của máy tính đúng không ạ đấy rồi là những cái thông tin những cái tin tức thì nó sẽ ở ngay cái phần à, phần đầu rồi ở đây bên cạnh đây là phần quảng cáo của các nhà chạy quảng cáo và bên đây là nhà hiện sinh nhật của các bạn bè chúng ta ngày hôm nay và xung quanh đây là những người bạn mà online và chúng ta cũng chat và nhắn tin chi trang giống như facebook cũ đúng không ạ tuy nhiên ở bên công cụ tìm kiếm bên đây nó cũng rất rõ ràng đúng không ạ sau đó bên trong chủ này rồi trang quản lý trang này đấy và quản lý trang đấy đấy thì nó sẽ hiện các trang của chúng ta đã tạo này trong đó là video video này cái phần mà phần video của Facebook này hay còn gọi là phần quát này đấy phần quát này rồi phần này này cái phần này có nghĩa có rất nhiều anh chị chưa biết tận dụng à mạng nó chạy hơi chậm cái mạng mà cái phần này là mắc kịp led đây là cái gọi nên giống như một cái chợ các bạn ờ, ai cũng có thể bán hàng ai cũng có thể đăng sản phẩm và dịch vụ của mình ở trên này nhưng rất nhiều người kinh doanh không biết được cái chỗ này tuy nhiên thì hôm nào giai sẽ có những bài chia sẻ về cái cách mà đưa lên cái mắt thịt uh, chợ này nhá đấy xong đây là cái nhóm đấy chỗ này là nhóm đó nhóm nha đấy nhóm của chúng ta những cái nhóm mà họ đã đăng bài những gì chúng ta thì cập nhật đây đấy còn đây là tên trang chủ chính của mình giới thiệu về bản thân của mình giao diện về ở dưới đây thì cái file cái giao diện mới thì nó sẽ hiện như sau đó thì nó sẽ hiện cái cái, cái à, ánh biển này nó sẽ hiện full ra luôn đó đúng không như cái này nó sẽ nằm ở góc đây thì đây vì vậy nó sẽ hiện ở trên này đây là giao diện mới nha đấy rồi phần phần gì giới thiệu chúng ta nằm ở đây hiện rất rõ ràng đúng không ạ rất là đẹp đúng không ạ đấy, phần này tối tuy nhá đây nó rồi những hình ảnh thì nó cũng giống y chang giống như facebook cũ thôi nhưng nó sẽ tinh gọn hơn nó facebook nhanh hơn hiệu quả hơn nhá đấy xong rồi ở đây nó cũng có các nút tạo này nút tạo này em chỉ tạo trang tạo quảng cáo tạo nhóm một sự kiện hay bài niêm yết trên market à nhớ chưa bài niêm yết trên market là chính ở chỗ này đâu nhá đấy rồi tiếp tục là member về những cái chỗ mà à, chúng ta tin nhắn đấy tin nhắn nha ok rồi thông báo những cái thông báo ở đây đấy rồi là nhắm vào đây thì cũng có những phần cài đặt này à, giống y chang facebook và anh chị để ý này chúng ta hai chế độ đấy ví dụ như ban à, đấy buổi tối thì chúng ta bật chế độ màu trắng lên cho nó sáng đúng không đấy nhưng mà ban ngày thì đôi khi làm chói quá chúng ta bật chế độ là bật buổi tối để cho nó màu đen để làm gì để cho đôi mắt chúng ta nó dịu lại đôi mắt chúng ta nó khỏe hơn đúng không nó không bị chói lóa quá đúng không ạ đấy đúng không ạ xong rồi nhưng hoặc là tay khi nó sẽ có bước chuyển sang facebook thông thường là facebook cũ ngày xưa ấy anh chị chuyển qua nếu anh chị muốn tôi thấy đánh giá cái này bốn sao ví dụ như ở đây à, đánh giá cho người ta biết để người ta chỉnh sửa cho mình à, good khi mà Facebook nó mới gửi mới xong thì nó mới nhờ chúng ta đánh giá thôi ừ. đó thì đây là giao diện Facebook cũ đúng không đấy giao diện Facebook cũ thì anh chị quen rồi nhưng mà đấy nó cũng đây là giao diện cũ tuy nhiên khi nào anh chị bấm vào nút gấp cho này đấy nút này chuyển sang chỗ này này chuyển sang phiên bản facebook mới khi nào mà facebook của ai có cái chữ chuyển sang phiên facebook mới thì lúc đó tức là facebook đó đang được facebook mời để sử dụng facebook mới và nếu không có dòng này thì chúng ta không sử dụng được facebook mới nha anh chị chú ý chỗ đó nha vậy thì giai sẽ à, cho ra qua giao diện mới <laughs> mình phải trải nghiệm đi đúng không vậy thì uh, trải nghiệm cái giao diện mới của Facebook nhé các anh chị đã thấy cái phần này giao diện mới khá ok đấy ừ. đấy đấy là giao review về cái mà uh, Facebook mới cho anh chị nhé anh chị nào chưa biết chúng ta chuyển qua chúng ta sử dụng nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại